có thật về đạo sĩ núi cấm giết rắn hổ mây khổng lồ dài 20 mét. Rắn hổ mây khổng lồ là loài có thật 100%. Tôi xin lấy danh dự của mình ra bảo đảm. Chúng là loài có linh tính, thường ở nơi rừng sâu lánh xa con người. Chỉ những đạo sĩ ẩn tu sống nơi thâm sơn cùng cốc mới có cơ hội tiếp xúc. Có con khổng lồ dài đến 20 mét, thân to như cái cột. Chúng cực kỳ khỏe, di chuyển rất nhanh, phi vun vút trên ngọn cây, không một loài nào trong rừng, dù là đàn khỉ có thể thoát khỏi cái chết nếu bị loài mãng xa khổng lồ này săn đuổi. Tất Sơn, vùng đất của những người tu đạo. Tất Sơn, hay dân gian miền Tây còn gọi là vùng Bảy Núi, là vùng đất giáp biên với Campuchia thuộc tỉnh An Giang, nơi cư ngụ của bảy quả núi linh thiêng nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, đỉnh cao nhất Thiên Cấm Sơn được gọi là quả núi linh thiêng nhất và cũng là nơi những đạo sĩ lựa chọn để lánh đời ẩn tu đạo thuật. Do chọn cách tu ẩn dật, thích nơi thanh tịnh, nên các đạo sĩ cũng ít khi tiếp xúc với những người dân dưới chân núi. Có chăng chỉ là những lần xuống núi chữa bệnh cứu người, tiêu diệt tà ma, cứu dân độ thế, vân vân. Tuy nhiên cũng vì những lần xuất hiện đó mà những đạo sĩ này đã để lại vô số những câu chuyện tâm huyền bí ẩn hấp dẫn người đời, dù đã trải qua ngót trăm năm. Những truyền thuyết huyền bí về vùng Thất Sơn có thể nói là nhiều vô số kể, Trước đây, Duyên Vạn Cổ đã từng nói về thành phố vàng dưới lòng núi cấm và câu chuyện của hai nhà thám hiểm đã được rất nhiều quý khán giả quan tâm. Còn hôm nay, Duyên Vạn Cổ xin kể cho quý khán giả nghe câu chuyện tiếp theo là về loài rắn khổng lồ từng thống trị vùng rừng núi miền Tây và gây bao nỗi khiếp sợ cho người dân nơi đây. Câu chuyện về đạo sĩ trăm tuổi giết rắn hổ mây khổng lồ. Năm 2012, khi tìm hiểu những câu chuyện thần bí về vùng Thất Sơn, tôi có duyên được gặp một đạo sĩ ba lưới, người nổi tiếng với thế võ bình phong lạc nhạn từng giúp ông giết chết hai con yêu xà khổng lồ ở núi Cấm. Muốn đi đến nơi ẩn tu của ông, phải bằng một chặng đường núi khá gian nan. Từ đầu ấp Thiên Tuế, phải quốc bộ xuyên rừng mấy tiếng đồng hồ, đến hết con đường mòn, thì ngôi nhà gỗ hiện ra trên vên vách núi, ẩn hiện trong lùm cây. Người dân trong vùng gọi vách núi này là Long Hổ Hội, Quanh ngôi nhà gỗ của ông là những vườn thuốc do ông gieo trồng, chăm sóc. Đạo sĩ ba lưới với mái tóc dài trắng như cước được buộc tó, đầu quấn khăn, bộ râu trắng dài chấm ngực. Thật khó tin khi đã tròn 100 tuổi, mà ông vẫn trồng thuốc, hái thuốc, bóc thuốc cứu người. Trong vùng, hệ ai bị rắn độc cắn đều tìm đến nhờ vả ông. Độc rắn loại gì ông cũng hóa giải được. Cơ duyên tu đạo của vị đạo sĩ trăm tuổi Đạo sĩ Ba Lưới tên thật là Nguyễn Văn Y, quê ông ở chợ mới An Giang. Gia đình đông con nên đói kém và tức học, đã có tâm nguyện tu hành tìm đường giải thoát đã phát khởi từ nhỏ. Nhưng không thể toại nguyện vì bị cha mẹ ngăn cấm, nên đến năm 19 tuổi, khi đã trưởng thành, ông quyết định rời gia đình tầm sư học đạo. Sinh ra ở vùng sông nước, ngày ngày kiếm cá đổi cơm, nên đi đâu ông cũng dắt manh lưới bên mình có mảnh lưới đánh cá thì không sợ chết đường chết vợ. Vậy nên, hồi vác lưới lên núi cấm, mấy đạo sĩ thấy ngộ nên gọi ông là ba lưới. Cũng từ đó chẳng ai nhớ đến cái tên Nguyễn Văn Y của ông nữa. Những năm 1930 của thế kỷ trước, vùng Thất Sơn, trong đó núi Thiên Cấm Sơn là nơi có nhiều đạo sĩ ẩn danh tu luyện. Hàng ngày các đạo sĩ trồng trọt, hái thuốc, đem xuống luyện võ nghệ, khi đó vùng thất sơn rừng rú hoang rậm, cọp beo đi thành đàn, rắn độc, đặc biệt là rắn khổng lồ bò lổn ngổn trong rừng. Do đó, ai muốn sống trong rừng phải có võ nghệ cao cường, không có sức khỏe phi thường, võ nghệ tinh thông cùng tài bốc thuốc thì không thể sống được ở vùng rừng thiên nước độc này. Là người có sức khỏe, trí thông minh, lại chăm chỉ học hỏi, nên chàng trai ba lưới được nhiều đạo sĩ dạy dỗ, đào tạo có vị đạo sĩ dạy ông tu luyện khí công, có vị dạy về thảo dược, vị thì truyền cho ông võ nghệ. Tuy nhiên, in sâu trong hồi ức của ông, đó là người thầy dạy ông ít nhất nhưng để lại nhiều hoài niệm nhất trong ông, đó là đạo sĩ Trường Sơn. Gặp chân sư học được thế võ bí truyền. Ông kể rằng trong lần hái thuốc đi sâu vào rừng già, ông gặp một túp liều cỏ. Trong liều có một đạo sĩ tóc dài phủ vai, râu buông đến ngực, biết đây là cao nhân ẩn tích nên chàng trai ba lưới đã bái làm thầy. vị đạo sĩ này bảo với ông rằng, phép tu của ta rất đơn giản, chỉ một chữ đạo. Nếu người theo ta thì chỉ có thể học được chữ đạo mà thôi. Biết vị đạo sĩ này là kỳ tài nên chàng trai ba lưới bái sư rồi ở lại liều cỏ. Hàng ngày ba lưới theo thầy đi hái thuốc, hái cây thuốc nào, ông lại chỉ cho ba lưới biết công dụng ở với đạo sĩ Trường Sơn chừng hơn một năm, thì ba lưới học được cả trăm bài thuốc, chữa đủ các loại bệnh. Trong đó, bài thuốc trị rắn cắn là đặc biệt nhất. Vậy nên, trong đời đạo sĩ ba lưới, ông đã cứu hàng ngàn người thoát khỏi án tử vì rắn độc cắn. Mãi đến sau này, đạo sĩ ba lưới mới hiểu chữ đạo cao quý làm sao. Sử dụng các bài thuốc để cứu người cũng là một cách tu đạo. Một đêm, đạo sĩ Trường Sơn nói với học trò ba lưới ta có trăm thế võ nên dù có dạy con cả đời cũng không hết được. Tuy nhiên, trong đời tu đạo, ân sư nhìn thấy con sẽ có gặp nhiều tử quan. Ta sẽ chỉ truyền cho con một thế võ này thôi. Ta mong con học đến nơi đến chốn, nó sẽ cứu mạng con khi cần. Thế võ mà vị sư phụ bí ẩn ấy truyền cho ba lưới có tên là Bình Phong Lạc Nhạn Ông chỉ dạy một đêm là xong. Ông dặn ba lưới rằng, thầy dạy con chưa thuộc bí truyền. Tuy nhiên, con có thành tài hay không phụ thuộc vào tính kiên trì và đạo đức của con. Nói rồi đạo sĩ nhúng chân, nhảy vọt một cái, chớp mắt, ông đã ở bên kia thung lũng và biến mất trong đêm trăng sáng vằn vặt. Cho đến tận bây giờ, đạo sĩ Ba Lưới vẫn không nắm được chút gì về người thầy của mình – Đạo sĩ Trường Sơn đến từ đâu Tên thật là gì Tu luyện theo phái nào Ông cũng không biết Người thầy ấy như thể vị tiên từ trên trời xuống Đạo sĩ ba lưới kể Hôm thầy biến mất tôi buồn lắm Ngồi khóc cả buổi Thầy đi mà chỉ để lại một thế võ Thì làm sao thành tài được Nhưng nghe lời thầy Tôi cũng chịu khó rèn luyện Càng rèn tôi càng thấy thế võ biến hóa kỳ ảo khôn lường Đến bây giờ Tôi vẫn chưa hiểu hết được sự biến ảo của thế võ này. Bản chất của thế võ là nhảy lên không trung và tung ra liên hoàn cước. Mức tối thiểu là phải ra được ba cước cực mạnh trong mỗi cú nhảy lên không trung. Để rèn đôi chân, hàng ngày ba lưới gánh 150 kg đá lên tận đỉnh núi cấm, rồi lại gánh xuống. Gánh nặng như thế, nhưng ông chạy băng băng. Lúc bỏ gánh đá xuống, kết hợp với kỹ thuật dẫn khí sư phụ truyền cho, Ông thấy cơ thể mình vô cùng nhẹ nhàng, như thể bay lên trên được. Để rèn thêm võ nghệ, Ba Lưới còn bái nhiều đạo sĩ nữa làm thầy. Ông theo học cả môn phái với các thế võ siêu hình, rồi cả môn võ rồng khiến dao đâm vào người chẳng ăn thua gì. Tuy nhiên, có một điều ông Ba Lưới nhận ra, đó là càng tìm hiểu những môn võ khác, ông càng thấy được quyền năng thượng thừa của thế võ bình phong lạc nhạn mà đạo sĩ Trường Sơn truyền dạy cho ông. Đạo sĩ Ba Lưới chỉ tay sang bên kia vách núi bảo khe núi này rộng chừng 20 mét Ngày trước tôi tập trung tinh lực Khi thăng hoa tôi nhảy một cái sang bên kia Quay trở lại thời thanh niên của đạo sĩ Ba Lưới Chăm chỉ tu luyện được 7-8 năm Thì đến một ngày Cái đại nạn thập tự nhất sinh mà sư phụ ông từng nhắc cũng đã tới Rắn hổ mây khổng lồ là có thật Đạo sĩ Ba Lưới tâm sự Tôi lấy danh dự của một người sắp xuống lỗ để khẳng định với anh rằng rắn hổ mây khổng lồ là loài có thiệt chứ không phải là chuyện tào lao. Già như tôi có giống kẻ bị chuyện hay không? Rắn hổ mây khổng lồ nhiều người nhìn thấy, thậm chí bắt được chứ không riêng gì tôi. Tôi thì gặp chúng thường xuyên, thậm chí ở cạnh chúng suốt nên tôi rất rõ về chúng. Chúng có thân màu vàng, hơi mốc, màu vàng nhạt hơi trăng, Loài hổ mây khác với trăng là khi săn mồi hoặc tránh thân cây đổ, mỏm đá, nó cất đầu rất cao, đến tận ngọn cây. Nó chạy rất nhanh khi ở trên cây, phóng từ cây này sang cây kia tạo ra tiếng ồn như gió lốc. Nó sống ở sâu trong rừng và lẫn trốn con người, nên ít người gặp được nó. Con hổ mây cỡ lớn hết vòng tay ôm, to bằng cột nhà, bằng cây thốt nốt. Nó dài 20 mét, thậm chí dài hơn Tôi giết con hổ may đầu tiên vào năm 1944, khi đó tôi chừng 30 tuổi, đã tu luyện trên núi được 10 năm. Lúc đó rừng rú hoang vu lắm, cả vùng núi và đồng ruộng mênh mông không có bóng người, toàn cây cối, đầm nước, thú dữ. Cả vùng bảy núi chỉ có các đạo sĩ và học trò sinh sống, chứ không có dân cư. Chỉ những người tinh thông võ nghệ, biết thuốc trị rắn mới dám vào rừng ở. Trong rừng rắn độc nhiều vô số rắn khổng lồ, tráng khổng lồ phát lủng lẳng trên đọt cây. Tuy nhiên, giới đạo sĩ chúng tôi không giết rắn, không xâm phạm nơi ở của chúng, nên chúng cũng không làm hại con người. Rắn hổ mây có thể nuốt trâu, bò, sơn dương, heo rừng. Nó bò ra mép sông nuốt cá sấu, nhưng tuyệt nhiên không dám tấn công các đạo sĩ. Nhưng rồi, không hiểu sao, một con hổ mây ở cạnh nơi tôi tu luyện lại đổi tính nết, đòi ăn thịt tôi giết xà tinh khổng lồ lần thứ nhất. Bình thường các buổi trưa, tôi vẫn thấy nó quấn trên hai ngọn cây, thả thân võng xuống đông đưa, nhưng rồi đột nhiên nó đi đâu mất, mấy tháng không thấy bóng dáng. Tháng tư cỏ cháy, rừng cháy, chiến tranh bom đạn, khí trời nóng rang. Có lẽ do trời nóng nên con rắn thay đổi tính nết, từ hiền lành sang hung dữ. Cũng có thể do không kiếm được mồi, đói ăn nên nó đòi ăn thịt tôi. Đầu giờ sáng, tôi phát đòn gánh vào rừng hái thuốc. Đi nửa dốc thì con hổ mây đó bò ra chặn đường. Bình thường thấy người hổ mây chạy rất dạng, đằng này nó lại bò ra giữa đường chặn tôi. Chờ một lát, không thấy nó bò đi, mà ngóc đầu lên nhìn tôi. Tôi bực mình, nhặt ngọn đá ném về phía nó, nhưng nó không bỏ đi, mà rung rung chuyển động cất đầu cao đến 5 mét. Cái đầu nó bành ra to đùng bằng cái nia, chiều ngang cỡ 1 mét. Đầu nó đu đưa, lưỡi thè ra, mắt dòm thẳng xuống tôi. Nhìn thái độ của nó, tôi biết nó sẽ tìm cách nuốt chửng tôi. Tôi vung đòn gánh thủ thế tìm sơ hở của nó. Sống ở rừng lâu năm, quá hiểu loài hổ mây, nên tôi giữ tinh thần bình tĩnh. Nếu mất tinh thần, là chỉ có làm mùi cho nó. Loài hổ mây phóng lên ngọn cây như dông bão thì con người làm sao chạy thoát được nó. Loài khỉ đu ào ào trên ngọn cây nó còn tóm được, nói gì con người chạy dưới đất. Tôi thủ thế đoán định hướng tấn công của nó, còn nó dòm tôi tìm sơ hở. Loài hổ mây tuy mạnh nhưng rất dốt. Nó dòm về phía nào thì sẽ tấn công bên đó. Loài cọp thì đập đuôi bên này nhưng lại chụp về phía bên kia. Loài hổ mây chạy như gió cuốn, bão giông, nên nó đã chí ăn thịt ai, thì người đó không thể thoát được. Nếu lúc đó tôi không vững tâm mà chạy trốn, thì nó sẽ phóng theo nuốt chửng. Tôi chẳng còn cách nào ngoài việc đối mặt với nó. Thế võ cứu mạng. Khi tôi thủ thế với chiếc đòn trong tay, nó chuyển động cái đầu, sàn qua sàn lại, rồi đột ngột há miệng chụp thẳng xuống đầu tôi. Tôi dùng thế bình phong lạc nhạn, tung người lên không trung, vừa tránh cú chụp của nó, vừa phun đòn liên tiếp vụt vào sóng lưng và cổ nó. Các cụ bảo đánh rắn đánh vào sóng lưng, nhưng con rắn hổ mây to quá, da dày nên vụt vào sóng lưng nó chẳng ăn thua gì. Chúng mấy cú đánh, con rắn càng hung dữ, nó thua người cất đầu lên cao, rồi chụp xuống liên tục Lúc này tôi mới hiểu được giá trị của thế võ bình phong lạc nhạn mà thầy tôi truyền cho. Với khả năng bật lên không trung, bay qua vồ, mỏm đá, mỏm núi, tôi mới tránh được những cú mổ của con rắn khổng lồ. Lúc đó cả cánh rừng như có giông bão, cây cối rung bần bật, con rắn càng đánh càng hăng. Tôi dù khỏe thế nào, nhưng đối phó với nó mãi thì có dấu hiệu đuối sức. Khi đó tôi nghĩ đến không hạ được nó sớm thì chắc chắn sẽ bị nó ăn thịt. Sau cú mổ trượt, tôi phi thân ra phía đuôi nó để nó mất thời gian đổi hướng. Tôi thủ thế tập trung năng lượng tinh thần để ra đòn quyết định. Con rắn cũng cất đầu lên tận ngọn cây, từ từ hạ xuống cách đầu tôi vài mét. Đôi mắt nó đỏ rực, có vẻ như nó cũng sẽ ra đòn quyết định với tôi. Nó há cái miệng đỏ lòm, rồi chụp xuống rất mạnh. Tôi lùi lại ba bước, tránh cú mộ của nó. Tôi bật lên tận ngọn cây, con rắn chụp trượt thì cất đầu lên tính chụp tiếp. Còn tôi từ trên không rơi xuống. Tôi tung liên tiếp ba cú đánh trúng đầu. Cú đánh cuối cùng khiến chiếc đòn gánh gãy đôi. Tôi rơi xuống trong tư thế vững vàng, sẵn sàng tiếp tục chiến đấu. Nhưng con rắn thì đổ oặt xuống đất, đầu nó bất động, nhưng thân còn vùng vẫy mãi một lúc mới chịu thôi. Tôi phải ra liên tục ba đòn mới hạ được nó. Đòn thứ nhất tôi đập bể sọ nó, còn đòn thứ hai, thứ ba tôi đập vỡ ốc nó. Lúc đó tôi lại ngộ thêm ra được công năng đặc biệt của thế võ này. Do vậy sau đó tôi càng tập luyện kỹ càng để hoàn thiện hơn. Hạ con rắn rồi, tôi xuống núi gọi dân vào rừng xẻ thịt rắn mang về ăn. Chỉ có hơn chục người dám theo tôi vào rừng núi lấy thịt rắn. Phần lớn người dân sợ rắn trả thù nên không dám vào xem. Tôi cùng những người xẻ thịt con rắn án chừng nó dài hơn 20 mét, nặng cỡ 500 kg, thân nó bằng cây thốt nốt già. Tôi ôm thử hết một vòng tay. Ngày xưa người dân ở đây sợ rắn hổ mây lắm, họ gọi là ông rắn, ngài rắn, chứ không dám gọi con rắn đâu. Họ sợ ăn thịt hổ mây thì sẽ bị hổ mây đòi mạng. Một số người vào rừng xem con rắn giờ đã già lắm, nhưng hầu hết là chết rồi. Giết xà tinh khổng lồ lần thứ hai Lần thứ hai là vào năm 1960, lúc tôi 50 tuổi. Ở cánh rừng chỗ tôi ở có đàn khỉ đến cả trăm con. Bọn khỉ sống với tôi chân tình lắm. Chúng mò vào lều tôi xin ăn, xin không được thì chúng ăn trộm. Tôi trồng được bao nhiêu bắp, chúng bẻ trộm hết. Thế nhưng một ngày, con hổ mây tìm về khu rừng này. Cứ mỗi lần nghe tiếng ào ào như nổi cơn giông, thì biết ngay con rắn đang săn đàn khỉ. Đàn khỉ bị nó ăn dần. Sợ con rắn nên chúng kéo đi nơi khác, không săn được mồi con rắn quay sang ăn chó của tôi. Mười con chó tôi nuôi nó đều ăn hết. Giống chó tôi nuôi là chó săn, bắt được rắn hổ chúa, hổ hèo, nhưng thấy hổ mây thì không kêu nổi, cứ ngồi im run bần bật, chờ nó mổ. Nhưng quy luật rừng xanh là thế, nên tôi cũng chẳng thù oán gì nó. Chỉ có điều ăn hết đàn chó thì nó đòi ăn thịt tôi. Khi đó công phu của tôi đã hoàn thiện, nên coi thường rắn hổ mây lắm. Biết trước sau nó sẽ ăn thịt mình, nên đi đâu tôi cũng mang quéo, tức là dao phát rừng. Chiếc quéo này dài 2 mét, do tôi tự rèn ra. Bữa đó đang vào rừng hái thuốc, thì nghe tiếng chạy tre tre từ xa, tiếng sao sạc mỗi lúc một gần. Rồi con rắn hổ mây khổng lồ ấy bò đến trước mắt tôi. Con rắn này rất hung dữ, lại đói mồi, nên không thèm cất đầu lên rồi mới chụp xuống, mà nó há miệng và nhắm thẳng tôi phóng tới. Trong cái cách tấn công hung hăng của nó, tôi biết nó quá chủ quan, không thể sống hòa bình với con rắn này nữa. Không ăn thịt được tôi, thì nó cũng ăn thịt người khác. Nên trong tích tắc, tôi quyết hạ nó. Nó vừa phóng tới thì tôi sử dụng thế võ bình phong lạc nhạn, tung người lên không trung. Con rắn vồ hụt mùi, chưa kịp quay đầu lại thì chiếc quéo tôi cầm trên tay đã cắt đứt đầu nó. Tôi giết con rắn này quá dễ dàng, chỉ trong chưa đầy một giây. Con rắn này cũng không lớn bằng con đầu tiên tôi giết, nhưng cũng phải dài cỡ 15 mét và nặng khoảng 300 kg. Sau vụ giết con hổ mây thứ hai, ông ít gặp lại những con rắn khổng lồ như thế. Ông chỉ còn gặp những con hổ mây nặng cỡ 200 kg mà thôi. Ông cũng cho biết Ông thường gặp chúng ẩn nấp ở hang mây trên núi cấm, nơi đó ít người qua lại, vách đá hiểm trở, loài rắn hổ mây trú ngụ, nên các đạo sĩ mới gọi là hang mây. Cũng theo đạo sĩ Ba Lưới, vùng Thất Sơn không chỉ có rắn hổ mây khổng lồ, mà còn có những loài khác cũng to khủng khiếp, ấy là con phấn con rết. Con phấn to lớn như hổ mây, nặng vài trăm ký nó chỉ khác rắn hổ mây là cái thân hình màu đen và đầu dẹp như cá trê. còn phớn phóng trên ngọn cây dông bão. Khi nó săn mồi, cả cánh rừng rung bần bật, có cây táp đi. Nhưng nó là loài rất nhát, nên ít người thấy nó ngoài các đạo sĩ ẩn tu lâu năm trong rừng. Xưa kia đạo sĩ ba lưới thi thoảng gặp con phớn Nhưng 50 năm trở lại đây thì nó biến đâu mất Loài rết khổng lồ cũng to bằng bắp chân, có thể sơi tái gà vịt. Các đạo sĩ trên núi cũng thường bắt rết xiên vào cây nướng trên than hồng làm món ăn. Thịt nó trắng và ngọt như thịt gà, nhưng loài rết khổng lồ cũng đã biến mất từ lâu rồi. Trong suốt câu chuyện về cố đạo sĩ Ba Lưới, có lẽ không khó để chúng ta tìm thấy được tâm đức của ông. Tuy nổi tiếng với võ nghệ và y thuật cao siêu, nhưng ông chưa bao giờ huyên hoang với những tài nghệ đó. Ông tâm sự, tôi luôn nhớ lời dạy của thầy, nên cả đời tu tâm dưỡng tánh, cứu người. Học võ cũng là học đạo, từ bi với chúng sinh, chứ không phải săn muôn thú, diệt muôn thú. Nếu tôi muốn giết muôn thú, liệu tôi có sống được trăm tuổi ở rừng già này không? Tôi hại muôn thú, tôi sẽ bị thú ăn thịt lâu rồi, Việc tôi giết rắn cũng là bất đắc dĩ, vì nó nổi điên đòi ăn thịt tôi mà thôi. Kính thưa quý vị, câu chuyện về đạo sĩ ba lưới giết hổ mây khổng lồ đến đây là hết rồi. Cũng nhiều năm rồi, Duyên Vạn Cổ không quay lại thăm đạo sĩ ba lưới và vùng núi cấm. Nhưng từng nghe một người bạn kể lại, ông đã tạ thế được một thời gian. Không rõ thực hư thế nào, Thế nhưng thông qua câu chuyện của đạo sĩ Ba Lưới, Duyên Vàng Cổ mong rằng có thể giúp mọi người hiểu hơn về thế giới tâm linh, những người tu đạo và các truyền thuyết huyền bí vùng núi cấm. Nếu thấy thích chủ đề này, mọi người nhớ để lại comment bên dưới và bấm like subscribe Duyên Vạn Cổ nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại.